rẻ hơn khuyến mãi xin giới thiệu đến các bạn ờ, dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật hiệu là Rinnai KSM 660 CT bây giờ tôi sẽ ờ, thử chức năng của bếp trước khi giao cho khách bếp này có khách đặt rồi bây giờ tôi ờ, mở hai bếp nấu và mở bếp nướng và tôi sẽ thổi cho lửa tắt đi đây là cần gạt điều chỉnh lửa lớn nhỏ đây đây là cần gạt điều chỉnh lửa lớn nhỏ bây giờ tôi sẽ để nhỏ và tôi thổi cho nó dễ dây cảm biến ờ, sẽ ờ, cảm biến ờ, bếp sẽ khóa ra đó. bếp nó các bạn để ý nó sẽ có tiếng rle nó đóng cái cạch đồng thời cái tiếng bếp nó kêu tiếng chuông nó kêu bếp bếp á phải và thử bò nướng bếp đã khóa ga công tắc bếp vẫn vẫn đang mở đó là chức năng khóa ga khi lửa tắt lửa tắt á khóa ga khi lửa tắt đó là ờ, anh chị ra đây em chỉ cho cho hiểu đây nó là nhờ cái cảm biến này nè cảm biến là giống đầu mỏ hàng nè yeah. Dạ. đó là cảm biến khóa ga khi lửa tắt yeah. Dạ. còn cái đầu màu xanh màu trắng này nè rồi là cái kim sứ đánh lửa yeah. Dạ còn cái đầu này là cái cảm biến mà mình đặt nồi lên nó sẽ chạm vô đáy nồi đó là cảm biến khóa nhiệt, ga khi nước cạn nồi nhiệt độ khóa ga khi nước cạn nồi ừ. còn hồi nãy mình thử á, mà lửa tắt á, là nhờ cái cảm biến này ừ. giống đầu mỏ hàng nè ừ. đó là cảm biến khóa ga khi lửa tắt ừ. lửa tắt là nguyên nhân là do gió thổi hoặc là do nước trào ừ. mình nấu mà gió thổi ờ, làm tắt lửa hay là nước trào ra làm tắt lửa thì nó sẽ khóa ga đó là nhờ con cảm biến đó một số nơi bán người ta gọi đây là chức năng chống trào tức là nước trào ra làm tắt lửa thì bếp sẽ khóa ga nhưng mà cái nguyên nhân mà gió uh, nước trào ra làm tắt lửa nó cũng cũng có nhưng mà hiếm lắm 10 trường hợp như vậy thì nó nó mới tắt một lần nên nếu mình ờ, quảng cáo là chống trào thì uh, nó không có đúng không có chính xác gọi đúng tên của nó là khóa ga khi lửa tắt ừ. thì lửa tắt là do gió thổi hoặc là do nước trào tiếp theo tôi sẽ thử chức năng là khóa ga khi uh, nước cạn nồi tôi dùng hai miếng sắt này để tôi ờ, thay cho hai cái đáy nồi ừ. trong quá trình đun nấu nếu mà mình ờ, quên mình nấu mà mình quên nước cạn nồi thì nó sẽ khóa ra là nhờ cái que cảm biến ở giữa đó nó chạm vô đáy nồi đó nhà sản xuất họ cài đặt cái que cảm biến đó đó là khi mà nó lên tới 200 độ thì nó sẽ tự động giảm nhỏ lửa rồi. chúc anh chị theo dõi sẽ thấy cọc ngọn lửa nhiệt độ nó đang tăng dần này đây tôi sẽ cho các bạn xem nhiệt độ trên cái súng này Đó, nó đang tăng dần bếp này ờ, sử dụng một cặp pin đại đây là ờ, vị trí gắn pin này bếp sử dụng một cặp pin đại nếu mà các bạn ờ, sử dụng những cái loại pin Việt Nam như là con thỏ con ó Pinaco sử dụng pin Việt Nam thì giá khoảng 15 ngàn một cặp á sử dụng được khoảng 15 ngày thôi còn những loại như con thọ Panasonic màu xanh nè Toshiba Maxell màu đỏ nè loại này sử dụng bếp Nhật được à, 30 ngày các bạn tránh những cái loại pin này ra nếu mà các bạn có điều kiện á, thì các bạn mua loại pin Alkaline Alkaline là cái công nghệ chế tạo pin còn hiệu thì nó có rất nhiều hiệu có rất nhiều hiệu pin Alkaline giá khoảng 90 ờ, ngàn một cặp bếp bên trái nó đã tự động giảm nhỏ lửa rồi lúc này cần gạt lớn nhỏ không có thay đổi nè đó, không có thay đổi nhiều nó đã lúc này nhiệt độ đáy nồi nó bên phải cũng vậy luôn đây nhiệt độ đáy nồi ờ, 240 rồi nè đó. bên trái 201 nè chỉ khoảng uh, một phút nữa là nó sẽ khóa ra thôi không tới một phút anh có thể là em mua thêm cái này được không được chứ sợ ờ, bếp thì bảo hành một năm 10 ngày đầu lỗi đổi cho cái khác còn pin sạc này thì bảo hành 6 tháng chị không có sợ nó hư đâu nếu mà chị uh, sử dụng đúng cách thì không có sợ hư nó chị cũng không cần phải ờ, mua thêm dự phòng làm gì ừ, về có khi uh, chị bỏ dục linh tinh thì nó thất lạc thì nó, nó... khi nào cần mua cứ alo đây là em gửi về dưới long an cho thì em để cục kia cũng giống như cục này để biết nó thời gian nó cũng vậy à ông anh để anh để một năm năm để là một năm được không vấn đề gì hết để một năm không sử dụng vẫn được không vấn đề gì hết nhưng mà không phải nó tắt rồi ừ. cũng không cần thiết phải mua đâu tại vì thứ nhất á, cái pin sạc này nó bền đó. hai bên bếp đều đã tắt hết rồi giờ tôi sẽ thử lửa nè công tắc bếp vẫn đang mở nè bếp bên phải nè bếp bên trái nè đó đó là chức năng khóa ga khi nước cạn nồi và nhà sản xuất á, họ cài đặt cái nhiệt độ của cảm biến này nè là hai trăm rưỡi độ lúc đó đáy nồi á, phải là 300 độ thì nó mới khóa ga một số nơi bán người ta gọi đây là chức năng chống cháy nồi gọi như vậy là không có đúng tại vì ở nhiệt độ đáy nồi mà 300 độ á, là dưới đáy nồi đã có một lớp cháy nhẹ rồi mục đích thiết kế của nhà sản xuất là để chống cháy nổ chứ không phải là chống cháy nồi do đó người bán mà quảng cáo là chống cháy nồi là người bán không có hiểu quảng cáo tầm bậy hiểu nhầm sẽ gây hiểu lầm cho khách đó. À, vừa rồi là tôi đã thử hai chức năng cơ bản là khóa ga khi lửa tắt và khóa ga khi nước cạn nồi à, dòng đây là dòng trung dòng trung cấp nó có thêm những cái tiện ích bây giờ tôi sẽ thử cho các bạn xem bây giờ tôi sẽ đi à, múc nước sao chở đây là cái à, nồi nước ha giờ tôi sẽ thử chức năng là nấu nước nấu nước thì nước sôi bếp nó sẽ khóa ra bếp này nó có ờ, hình tô cơm là chức năng nấu cơm hình à, nồi nước là chức năng nấu nước đối với chức năng nấu cơm này á nhà sản xuất có bán kèm theo bếp một cái loại nồi dùng để nấu cơm cái nồi đó giá mới ở bên Nhật là 2 triệu tư nếu mà nhập mới cái nồi về là phải trên 3 triệu là hơn cái bếp này nữa đó, nhưng mà qua kinh nghiệm của tôi á thì các bạn nếu muốn sử dụng chức năng nấu cơm này á thì các bạn phải sử dụng nồi mà nó có nắp nó cứ kín hơi là được thứ nhất là đáy thứ đáy nồi phải dày thứ hai là nắp nó phải kín hơi còn nồi tôi đang thử cái nắp nó thoát hơi nè thì cái nồi này không có nấu cơm được à. các bạn muốn nấu cơm thì các bạn nắp nó phải thứ nhất là nó phải kín nè kín theo cái kẽ này nè thứ hai là cái, cái, cái lỗ thoát hơi này phải bịt lại ha ở đây là tôi không có thử chứ nấu cơm tôi đang thử nấu nước thôi ừ. đây là nồi đây là cái ờ, chức năng nấu cơm các bạn bấm vào đây đây là nấu cơm ừ. bấm cái nữa là nấu cháo ừ. nhưng mà mình bấm chậm á, thì nó sẽ khóa chức năng nó không cho bấm muốn bấm thì ta phải tắt đi ta mở lại rồi đây là, là cơm này, đây là cháo này, cơm, cháo, đó ha. Còn đây là hình ấm nước là chức năng nấu nước. Bây giờ tôi sẽ thử chức năng nấu nước. Đối với chức năng nấu nước á, nhà sản xuất khuyến cáo á, là các bạn nên sử dụng ờ, cái nồi có đường kính đáy nồi á là từ 18 cho tới 24 cm. Bây giờ tôi ờ, đây tôi sẽ đo thử xem các bạn xem cái đường kính này. Cái nồi tôi đang thử này là đường kính 22 nè, rồi này tôi đang thử là đường kính 22 nè đó đối với chức năng nấu nước ha các bạn lưu ý ha, sử dụng nồi hoặc là ấm nước có đường kính từ 18 cho tới 24 cm tại vì nếu mà các bạn sử dụng nồi mà đáy to quá đó thì nhiệt độ nó tích tụ dưới đáy nồi nó mau nóng nên nước chưa kịp sôi là nó đã khóa ra rồi thì nó sẽ không chính xác đó là khuyến cáo của nhà sản xuất còn bên ờ, bên trái tôi thì ờ, nó có chức năng là hình con tôm lăn bột nè đó là chức năng chọn nhiệt độ chiên ừ. bấm vào 108 là nhiệt độ khuyến cáo sử dụng tại sao lại có khái niệm chọn nhiệt độ chiên nếu các bạn lên Google các bạn tìm hiểu á, thì có nhiều nghiên cứu cho biết là khi mà chiên dầu ở nhiệt độ cao trên 180 độ thì dầu nó sẽ bị biến tính tạo những hợp chất không có lợi cho sức khỏe hay nói thẳng ra, ra là những hợp chất gây ung thư đó ừ. nên những cái dòng bếp mà trung cấp của Nhật từ hơn 10 năm về trước người ta đã tích hợp cái chức năng chọn nhiệt độ chiên này vô mặc định là 180 độ là nhiệt độ khuyến cáo sử dụng khi mà nó nóng tới 180 thì nó sẽ tự động giảm nhỏ lửa lại bấm cái nữa là 200 độ nếu mà muốn chiên gà chiên cá trong thời gian ngắn bấm cái nữa 160 chiên tôm chả giò những cái món dễ chín thì ta chọn 160 thôi cho nó an toàn đó là chức năng chọn nhiệt độ chiên còn cái nút này là chế độ rang các bạn bấm tay giữ đề 3 giây giữ đề 3 giây đèn nó sáng lên là chế độ rang rang là sao hồi nãy ờ, lúc mà đầu đầu tiên tôi đã thử chức năng ờ, khóa ga khi nước cạn nồi á thì cảm biến này nè nó lên tới ờ, hai trăm rưỡi độ thì bếp sẽ khóa ga thì lúc đó đáy nồi là 300 độ còn khi mà ta mở chế độ rang này á thì nhà sản xuất họ sẽ tăng cái nhiệt độ của cả cảm biến này lên 300 độ nó mới khóa lúc đó đáy nồi sẽ là ba 340 nó mới khóa nó sẽ kéo dài thời gian cho chúng ta rang rang đậu nhưng tới 340 nó vẫn khóa nha chứ không phải là nướng thoải mái rang thoải mái nha tại vì đó là cái an toàn của nhà sản xuất người ta cài đặt cái đó là an toàn bấm cái là mà bỏ chế độ rang nè còn muốn mở thì giữ đè tay 3 giây chế độ đó là chế độ rang ha bếp này á thì à, tôi đã ta à, lắp viên pin sạc bên trong bếp nè đây là pin sạc đây là pin sạc pin sạc này á sạc một lần đầy á thì sử dụng được khoảng 3 tháng từ 3 đến 4 tháng tùy theo các bạn sử dụng ít nhiều còn khi mà pin nó yếu á, thì các bạn ờ, cắm sạc đây là đây là cục sạc tôi ờ, tặng kèm luôn đó khi pin yếu thì các bạn cắm sạc khoảng 18 tiếng pin nó đầy thí dụ tối các bạn cắm điện nó ờ, sáng dậy thì nó đầy đầy đây bây giờ tôi sẽ thử luôn cho, cho các bạn xem à, vừa sử dụng vừa sạc bình thường không ảnh hưởng gì hết ha à khoan đây nói tới chức năng nấu nước này đi bây giờ nước này nó sôi nè nước nó sôi rồi ha bây giờ tôi sẽ bấm đồng hồ bấm đồng hồ xem bao lâu là bếp nó khóa khóa ga ha tôi bấm đồng hồ đây bạn sẽ thấy đồng hồ tôi đang chạy ha để xem bao nhiêu phút bếp nó sẽ khóa ga đó là chức năng nấu nước bếp nó sẽ tự động khóa ga các bạn xem bao nhiêu phút theo dõi sau khi nước sôi khoảng chừng 30 giây bếp nó sẽ tự động giảm nhỏ lửa lại để tiết kiệm ga tại vì à, nước sôi nước nước nó chỉ sôi ở 100 độ thôi cho dù lửa có to thì nó cũng chỉ 100 độ thôi nó không có hơn 100 độ được nửa to thì hao ga thôi không có tác dụng gì hết nên nhà sản xuất họ cài đặt sau khi nước sôi khoảng 30 giây bếp nó sẽ tự động giảm nhỏ lửa để tiết kiệm ga lúc này cần gạt không có tác dụng nữa Đó, nó tự động giảm nhỏ lửa rồi và sau 5 phút bếp nó sẽ tự khóa ga tại sao là 5 phút mà không phải là con số khác là tại vì à, ở nhiệt độ nước sôi 100 độ cần thời gian 5 phút mới diệt hết vi khuẩn nhà sản xuất họ cài đặt sẵn ví dụ như mình à, cái bếp này mình nấu cái cái nồi to hơn được không ờ, khuyến cáo khuyến cáo á, nấu thì nấu được thôi ừ. Ờ, nhưng mà đối với chức năng nấu nước nè à. chức năng nấu cơm nè à. thì sẽ phải sử dụng nồi theo cái tiêu chuẩn à. từ 18 cho tới 24 cm thì nó mới ừ. phản ứng chính xác còn chị trong quá trình à, sử dụng chị muốn sử dụng nồi 32 ờ, thì vẫn sử dụng được đây à. lấy cái nồi ờ, to lên thử cái nồi với cha em là nhiệt độ khác nữa đó <laughs> ví dụ các bạn muốn sử dụng cái chảo này chẳng hạn đấy đó sử dụng bình thường thôi nhưng mà lúc đó cái ờ, những cái chức năng tự động này nè nó sẽ không có chính xác Rồi. trong khi đợi nó tắt thì ờ, bây giờ tôi sẽ trở lại cái uh, giới thiệu tiếp cái vấn đề về pin sạc cái uh, bếp ở đây là tôi đang lắp pin sạc ha lắp sẵn rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn sạc cái đầu sạc thì tôi đã lắp sẵn bên cạnh bếp rồi đây đây là cục sạc khi pin đầy thì đèn nó báo màu xanh còn khi mà uh, nó sạc vô á, thì đèn nó sẽ báo màu đỏ đèn nó sạc vô thì nó báo màu đỏ khi pin đầy thì nó sẽ ờ, chuyển sang màu xanh thời gian sạc đầy khoảng 18 tiếng pin này các bạn sử dụng rất là có lợi bởi vì ờ, bên này tôi đã tặng kèm theo bếp ờ, được ờ, từ năm 2019 tới đây, tới bây giờ là bắt đầu bước qua năm thứ ba rồi đó. Cũng có vài trường hợp phản ánh hay là hư pin nhưng mà đó là do hư pin là do cách sử dụng không có đúng. Chứ còn nếu mà sử dụng đúng thì pin này nó tuổi thọ nó bền 3 4 năm lực. Nên các bạn sẽ không có tốn kém cái chi phí mua pin. Đó. Còn ai mà không thích xài pin sạc thì, thì các bạn ra siêu thị các bạn mua pin Alkaline giá 90.000 một cặp sử dụng được 6 7 tháng đó, cái đó tùy theo các bạn quyết định thôi còn à, pin sạc á, thì tôi tặng kèm theo bếp còn không không lấy pin sạc thì à, sẽ bớt tiền ra chứ không có gì hết tôi sẽ bớt tiền cho các bạn không có chức năng bằng cái này chức năng cơ bản khóa ga khi lửa tắt với khóa ga khi nước cạn nồi à, con này giá triệu hai có thông thường con này sọc đẹp lắm cái nó không đẹp sần sờn bên trong đẹp đó bếp nó đã khóa ga rồi nè dạ. thời gian tôi uh, bấm giờ là khoảng 5 ờ, phút nè bếp phản ứng chính xác ha bây giờ tôi ờ, sẽ thử lửa công tắc bếp vẫn đang mở ha bây giờ tôi sẽ thử lửa đây bếp đã khóa ra. đó. sau khoảng 5 phút nước sôi đó là chế độ tự động ha còn nếu mà bình bình thường các bạn mà không chọn chế độ nấu nước á, thì các bạn sử dụng bình thường thôi không ảnh hưởng gì hết và nó sôi cho tới khi nào nước cạn thì thôi nước cạn thì nó sẽ khóa khóa ga theo cái theo, theo cái tính năng là khóa ga khi nước cạn nồi đó tại vì ờ, nhiều người ờ, người ta muốn ờ, hầm đun liên tục á thì các bạn sử dụng như thế này là nấu bình thường không không còn chọn chọn chức năng nấu nước sôi còn nếu mà các bạn muốn hẹn giờ á thì tôi sẽ giới thiệu hướng dẫn các bạn đây là ổ cắm hẹn giờ bếp này nó không có chức năng hẹn giờ bếp này nó không có chức năng hẹn giờ nhưng mà nếu mà các bạn ờ, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chức năng hẹn giờ bằng cái ổ cắm này đây là ổ cắm hẹn giờ ha cái ổ cắm này các bạn cắm vào ổ cắm trên tường các bạn bấm nút hẹn giờ nút set nè cái ờ, nút này á bấm một lần là một phút các bạn muốn nhiều thì các bạn nhấn giữ đề tài thì nó sẽ số đó nó sẽ nhảy nhanh nó hẹn ờ, cho tối đa là 60 phút bây giờ tôi sẽ hẹn một phút ha bây giờ tôi hẹn một phút cái ờ, cục sạc này tôi ờ, cắm vào bếp để sạc cắm vào cái ổ cắm hẹn giờ này ha rồi tôi cắm vào ờ, cục sạc này ờ, cái chui sạc bên ờ, cạnh nè đó và tôi rút điện ra tôi rút pin ra các bạn muốn hẹn giờ các bạn lấy pin phải lấy lấy pin ra nha tức là bây giờ tôi đang cấp điện cho bếp bằng cái cục sạc này ha bây giờ tôi mở bếp lên tôi sử dụng tôi mở bếp lên tôi sử dụng khi ổ cắm hẹn giờ này nó Ê. rớt ra thử lại bây giờ ờ, tôi hẹn bấm hẹn giờ một phút ha rồi tôi mở bếp lên tôi sử dụng đó ổ cắm hẹn giờ này nó sẽ đếm lùi về không đếm lùi về không nó ngắt điện ngắt điện cung cấp cho cái cục sạc này không có điện cung cấp cho bếp thì bếp nó sẽ tự khóa ra đó ta hẹn giờ bằng cái tính năng này ha. bếp này á, trong quá trình sử dụng á, nếu mà pin yếu hay là không có pin thì nó sẽ ngắt nó không có cháy ở đây là tôi đang cấp điện cho bếp bằng cục sạc này và tôi cắm qua cái ổ hẹn giờ này ổ hẹn giờ này nó đếm lùi về không nó ngắt điện thì bếp sẽ khóa ra đó các bạn ờ, quan sát ha một phút ở đây tôi hẹn một phút đây, các bạn lưu ý muốn sử dụng hẹn giờ thì các bạn phải lấy pin ra tại vì nếu mà có pin đó pin nó cấp nguồn cho bếp thì nó sẽ không khóa các bạn phải lấy pin ra nha không có để pin trong đây các bạn lưu ý ha chỉ cấp nguồn rồi bằng không rồi đây đó à, hẹn giờ bằng cái tính năng này đây một cái giải pháp uh, sáng tạo thêm thôi đó bếp đã khóa ra chức năng này hiện giờ này ờ, tới lúc mà cần thì ta sẽ thấy nó hữu ích ví dụ như ờ, tết nè tết tết tết đến nè các bạn muốn hầm nồi canh khổ qua muốn hầm nồi thịt kho tàu mà đâu có thời gian đâu ngồi mình canh mình còn đi làm nhiều việc nữa bây giờ mình hẹn giờ 60 phút một tiếng cho hầm hầm cái nồi thịt kho tàu đó nó mềm ta mở lên ta hẹn giờ 60 phút và ta đó, mở lên hẹn giờ 60 phút xong rồi ta đi làm việc khác thì tới 60 phút thì nó sẽ rất là tiện còn muốn sử dụng bình thường á không muốn hẹn giờ á thì ta sử dụng pin ha sử dụng pin đây cái pin này ờ, các bạn lưu ý ha cái lò xo này các bạn phải phải móc vào cái lỗ trên cái cực dương nè đây là cực dương của viên pin nè ha cái lò xo các bạn phải móc vào cái lỗ trên cái ờ, cực dương đó, móc cho nó dính như vậy nè là mới đạt yêu cầu ha móc không dính là không đạt ha nó bây giờ nó không ờ, dính rồi nó không có rớt nè móc vô thì nó mới tiếp xúc điện được các bạn không móc thì nó sẽ không có tiếp xúc điện rồi sau đó các bạn đặt cực âm vào phía bên trong cực dương xây ra ngoài và cái ờ, lò xo này nó phải tiếp xúc với cái lá thép ở trên cái hộp pin này để nó dẫn điện sau đó các bạn sử dụng bình thường rất là rất là dễ dàng ai sử dụng cũng được hướng dẫn qua một lần ai sử dụng cũng được ha. mà pin này á, xài là 3 tháng nó mới nó mới ờ, hết nó mới yếu thì lúc đó mới các bạn mới cắm sạc còn bình thường thì ờ, cất cục sạc này đi cái giải pháp này là các bạn ờ, sử dụng ờ, không phải ờ, tốn kém cái chi phí mua pin rất là rất là hay bếp được bảo hành một năm trong vòng 10 ngày đầu nếu mà có lỗi thì tôi sẽ đổi bếp mới cho khách trong vòng 10 ngày đầu nếu mà có lỗi thì tôi sẽ đổi bếp mới cho khách còn pin sạc này á thì bảo hành 6 tháng pin sạc này bảo hành 6 tháng chỉ cần các bạn sử dụng đúng như hướng dẫn của tôi á thì à, độ bền của nó ba bốn năm thậm chí là lâu hơn nữa rất là tiện đối với à, khách ở xa thì à, shop sẽ đóng gói vào thùng shop để chuyển đi xa nên các bạn không có lo bếp bị cấn mớp có, có giao hàng theo hình thức COD tức là khách nhận bếp tại nhà kiểm tra bếp và thanh toán tiền cho nhân viên giao hàng nên các bạn không có lo phải lo với sợ bị lừa gạt khi mua hàng ờ, trên mạng ha các bạn lưu ý ha rồi anh chị còn thắc mắc gì không quá ok các bạn ờ, xem YouTube trên TV thì có thể ờ, đọc vào cái remote để tìm kiếm với từ khóa là rẻ hơn khuyến mãi để đón xem thêm những cái video thử sản phẩm của chúng tôi vào ngày mai. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. một triệu hai là rẻ lắm rồi đó chị